Xin chào tất cả anh em Đấy, Tiếp tục với video ngày hôm nay tôi lại chia sẻ cho anh em một cái bộ hồ tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, Đây là cái bộ hồ tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em Đấy, Anh em để thử nam châm nước muối dọi đèn ok hết bao trẻ hồ cho anh em luôn nhé Đấy, Đây là cái bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc cái hay là đi lắc ở bất cứ những cái sòng sới nào Đấy, anh em đều có thể sử dụng được nhé dù là sân sới nhỏ hay là sới lớn hay là C1 đấy, thì anh em đều có thể sử dụng được anh em nhé đấy, thì còn cái bộ hột này nó nó như thế nào để cho anh em có thể đi lắc ở những cái sới lớn thì uh, cái bộ hột nào thì anh em chơi thì anh em cũng cần phải là biết được về nó và cái và cái cách của nó đi như thế nào để để cái lực mà anh em lắc nó song song với cả cái bộ hột thì anh em cần phải làm quen được với cái bộ hột đó đấy, đấy là cái mà để anh em à, đi chơi đi lắc cái anh em à, cần biết đấy, thì cái bộ hột này thì à, khi nào mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này bên tôi thì anh em có thể là anh em biết lắc rồi thì là anh em có thể chơi luôn còn anh em nào vẫn chưa biết lắc thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của nó cái cách lắc của nó thì anh em có thể lắc tài lắc xỉu hay là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em lên tới 7 đến 80 phần trăm thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mắt hí nhé bộ hột tài xỉu mắt hí này thì à, anh em cũng đã biết rồi có rất là nhiều anh em biết rồi và cũng rất là nhiều anh em không chơi được không chơi được cái à, cái bộ mắt hí tại vì cái mắt nó hơi nhỏ Đấy. thì à, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em Đấy, cái bộ cũng là cái cũng là cái chất liệu đó cũng là cái chất liệu à, mũ đó tôi à, đã khoan cho cái bộ hột này nó mắt nó to ra đây đấy, anh em thấy mắt nó như hột trợ nhá đó. đây là cái à, hột mà do bên cơ sở tôi làm nên là anh em cần mắt nào cũng được mắt to hay là mắt nhỏ đều được hết nhé thì cái bộ hột này nó đi như thế nào hay là cái bộ hột này nó chơi như thế nào thì anh em theo dõi video tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì trước tiên chia sẻ thì tôi sẽ thử cho anh em thử cho anh em qua cái nam châm nước muối dọi đèn Đó. nói chung là đảm bảo với anh em là 100% là không tăng à, đèn cho anh em này Đó. Đó. bộ hột thì cực kỳ đẹp luôn rồi em không phải nghĩ Đấy. cực kỳ trong Đấy đó. Ờ. đó ờ, anh em thấy đó còn nước muối thì ờ, tôi vẫn chưa chuẩn bị ở đây thì nói chung là tôi đã bao cho anh em tăng tích rồi bao cả chảy hột cho anh em luôn đó. nên là anh em không cần phải nghĩ về cái vấn đề tăng tích anh em chỉ việc là anh em anh em về làm quen với cái bộ hột này và làm sao lắc nó hiệu quả Đấy, lắc nó đi theo ý muốn của anh em là được nhé thì uh, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc sau thì bây giờ anh em theo dõi cùng với tôi cái uh, bộ hột này nó đi như nào thì cái bộ hột muốn đi như uh, đi như theo ý muốn thì trước tiên là anh em phải làm quen với bộ hột đã thì khi mà anh em làm quen bộ hột thì anh em lắc bình thường xem là cái bộ hột này nó đi như thế nào nó có đi đều hay không Đấy, cái thứ nhất đó đang tài xuống xỉu xỉu lên tài bốn năm sáu anh em thấy không Đấy, đây là cái ờ, bộ hột mà nó đi khá là đều cho anh em Đấy, thì thường thường những cái thấy hột này 456 này thì anh em cần xuống xỉu đấy mà anh em chưa cần thì cách lắc của tôi mà anh em chỉ cần lắc bình thường thôi lắc tay ngang thôi nhá đó thì là nó có 7 đến 80 phần trăm cho anh em là nó đứng à, nó xuống xỉu thì tất nhiên là vẫn có những chén phải chứ không phải không có nhá thì ờ, tôi đã là trong này nó khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm nó là xỉu mọi anh em này ba ba bốn xỉu đó nó cũng rất là hiệu quả cho anh em nhé anh em chỉ cần về anh em lắc tay ngang như này thôi thì nó sẽ nó sẽ đi ờ, đều đấy là cái ờ, bộ hột ma hí mà tôi muốn chia sẻ cho anh em làm tay cái Đó. thì anh em muốn giữ được tài hay là giữ được xỉu thì uh, tôi sẽ uh, lắp cho anh em Đó. Đó. Đó. Đấy. đấy giữ tài tôi sẽ cho về xỉu này Đó giữ xỉu cho anh em này Đó. Đó. tiếp tục lại xỉu Đó. chén này lên tài Đấy. cái bộ hột này là nói chung là anh em đi chơi thì anh, anh em có thể lắc ở bất cứ, cứ những cái sòng sới nào để anh em chơi đều đều hết nhé Đấy, thì ờ, bên cơ sở tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác để cho anh em thể lựa chọn anh em về chơi với những cái bộ hột nó ưng ý nhất để cho anh em về anh em chơi nó hiệu quả hơn Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết anh em nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn được tư vấn thì anh em cứ alo cho tôi cả hai số điện thoại trên màn hình nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em